Cô Út ơi cô Út Thật ra là tôi cà rết cô Út lâu dữ lắm rồi Mà tôi không có dám nói ra Dịch giả như vậy Thành phố mình sống không được Thì về quê với tôi nha cô Út Về quê với tôi Tôi lo cho Đường về nhà mình quanh có lý anh gần chết giả đò làm ngơ mà thương anh câu hát giọng hò thương anh ngày nhớ đêm về nằm mơ em thương anh làn da trám nắng thương nét phong trần ngọc quạt thôn quê thì chỉ cần em gật đầu đồng ý là anh cưới em về làm vị hôn thê là mẹ anh đợi là má anh trông có thêm thằng cháu để ẩm để bồng còn ba anh cho hai viên ngọc quý mấy chục năm trời để chống để không không phải anh ế mà tại anh chê chú bác cô gì làm mai dắt mối chắc do ông trời thiên nhiên tiền định kiếp này anh thuộc về em mất rồi vườn cầu có thêm ao sâu để em nuôi thêm cá nè có cái vườn hoa ở cạnh vườn cà cho em về trồng thêm rau thêm giá chiều chiều mình ngồi nhìn dòng sông nước chảy nhâm nhi tổ yến nghe nhạc đen vô trần chờ gì gần chịu trên trái Ban năm đủ tiền cưới dâu luôn mà Ba anh chất nông dân Không có thích đi nhậu nhà hàng với khách sạn Nên lại phải xây thêm khu sinh thái Để mỗi cuối tuần lai rai với bạn Anh có thằng cháu không biết thả chiều Nên đành phải mua lai cam chơi tạm Còn anh thì từ bé không vất vả nhiều Đầu làng của xóm biết anh là trai ngoan Anh không có đam mê rượu chè cờ bạc Lâu lâu Tết nhất thì uống được vài lon Còn em là tiểu thư kêu xa đại cát Mình như là móng ruốc mà chấm với xài non Anh có cái đồng lúa, có cái vườn cầu thêm ao sâu để em nuôi thêm cá nè có cái vườn hoa ở cạnh vườn cà cho em về trồng thêm rau thêm giá chiều chiều mình ngồi nhìn dòng sông nước chảy nhâm nhi tổ yến nghe nhạc của đen vô trần chờ gì nhiều yêu anh là hết say em ơi hoa hậu của